Bài nguyện số 2 Tâm thức thiên liêng Siêu thức Xin hãy xem xét cội nguồn của những cảm xúc Và suy nghĩ này của con Xin người hãy tìm ra những chương trình sâu thẳm nhất trong con Đã tạo tác nên thực tại này Xin người hãy giúp con có giải pháp hoàn hảo nhất Nguyện theo thiên ý người Xin người hãy chữa lành Tất cả những mối liên kết của con Của tổ tiên con Nhiều đời, nhiều kiếp Từ khởi thủy sáng tạo Có liên quan đến sự việc này Nguyện xin người chữa lành để con được sống trong giây phút hiện tại và được dẫn dắt bởi ánh sáng, bởi sự yêu thương và bình an của người. Con nguyện xin cho sự tha thứ cho những chương trình sâu thẳm của con. Nguyện sự tha thứ cho tất cả những người, những nơi và những sự kiện đã tạo tác nên cảm xúc và suy nghĩ này. Tôi cảm ơn bạn. Tôi yêu thương bạn. Tôi xin lỗi bạn. Làm ơn hãy tha lỗi cho tôi. Tâm thức thiên liêng Siêu thức Xin hãy xem xét cội nguồn của những cảm xúc và suy nghĩ này của con. Xin người hãy tìm ra những chương trình sâu thẳm nhất trong con đã tạo tác nên thực tại này. Xin người hãy giúp con có giải pháp hoàn hảo nhất, nguyện theo thiên ý người. Xin người hãy chữa lành tất cả những mối liên kết của con của tổ tiên con nhiều đời, nhiều kiếp. Từ khởi thủy sáng tạo có liên quan đến sự việc này. Nguyện xin người chữa lành để con được sống trong giây phút hiện tại và được dẫn dắt bởi ánh sáng, bởi sự yêu thương và bình an của người. Con nguyện xin cho sự tha thứ cho những chương trình sâu thẳm của con. Nguyện sự tha thứ cho tất cả những người, những nơi và những sự kiện đã tạo tác nên cảm xúc và suy nghĩ này. Tôi cảm ơn bạn. Tôi yêu thương bạn. Tôi xin lỗi bạn. Làm ơn hãy tha lỗi cho tôi. tâm thức thiên liêng Siêu thức Xin hãy xem xét cội nguồn của những cảm xúc và suy nghĩ này của con Xin người hãy tìm ra những chương trình sâu thẳm nhất trong con đã tạo tác nên thực tại này. Xin người hãy giúp con có giải pháp hoàn hảo nhất, nguyện theo thiên ý người. Xin người hãy chữa lành tất cả những mối liên kết của con, của tổ tiên con, nhiều đời, nhiều kiếp. Từ khởi thủy sáng tạo có liên quan đến sự việc này. Nguyện xin người chữa lành để con được sống trong giây phút hiện tại và được dẫn dắt bởi ánh sáng, bởi sự yêu thương và bình an của người. Con nguyện xin cho sự tha thứ cho những chương trình sâu thẳm của con. Nguyện sự tha thứ cho tất cả những người, những nơi và những sự kiện đã tạo tác nên cảm xúc và suy nghĩ này. Tôi cảm ơn bạn. Tôi yêu thương bạn. Tôi xin lỗi bạn. Làm ơn hãy tha lỗi cho tôi. Tâm thức thiên liêng, siêu thức, xin hãy xem xét cội nguồn của những cảm xúc và suy nghĩ này của con. Xin người hãy tìm ra những chương trình sâu thẳm nhất trong con đã tạo tác nên thực tại này. Xin người hãy giúp con có giải pháp hoàn hảo nhất, nguyện theo thiên ý người. Xin người hãy chữa lành tất cả những mối liên kết của con, của tổ tiên con, nhiều đời, nhiều kiếp. Từ khởi thủy sáng tạo có liên quan đến sự việc này. Nguyện xin người chữa lành để con được sống trong giây phút hiện tại và được dẫn dắt bởi ánh sáng, bởi sự yêu thương và bình an của người. Con nguyện xin cho sự tha thứ cho những chương trình sâu thẳm của con. Nguyện sự tha thứ cho tất cả những người, những nơi và những sự kiện đã tạo tác nên cảm xúc và suy nghĩ này. Tôi cảm ơn bạn. Tôi yêu thương bạn. Tôi xin lỗi bạn. Làm ơn hãy tha lỗi cho tôi. Tâm thức thiên liêng Siêu thức xin hãy xem xét cội nguồn của những cảm xúc và suy nghĩ này của con. Xin người hãy tìm ra những chương trình sâu thẳm nhất trong con đã tạo tác nên thực tại này. Xin người hãy giúp con có giải pháp hoàn hảo nhất, nguyện theo thiên ý người. Xin người hãy chữa lành cả những mối liên kết của con, của tổ tiên con, nhiều đời, nhiều kiếp. Từ khởi thủy sáng tạo có liên quan đến sự việc này. Nguyện xin người chữa lành để con được sống trong giây phút hiện tại và được dẫn dắt bởi ánh sáng, bởi sự yêu thương và bình an của người. Con nguyện xin cho sự tha thứ cho những chương trình sâu thẳm của con. Nguyện sự tha thứ cho tất cả những người, những nơi và những sự kiện đã tạo tác nên cảm xúc và suy nghĩ này. Tôi cảm ơn bạn. Tôi yêu thương bạn. Tôi xin lỗi bạn. Làm ơn hãy tha lỗi cho tôi tâm thức thiên liêng siêu thức xin hãy xem xét cội nguồn của những cảm xúc và suy nghĩ này của con xin người hãy tìm ra những chương trình sâu thẳm nhất trong con đã tạo tác nên thực tại này. Xin người hãy giúp con có giải pháp hoàn hảo nhất, nguyện theo thiên ý người. Xin người hãy chữa lành tất cả những mối liên kết của con, của tổ tiên con, nhiều đời, nhiều kiếp. Từ khởi thủy sáng tạo có liên quan đến sự việc này. Nguyện xin người chữa lành để con được sống trong giây phút hiện tại và được dẫn dắt bởi ánh sáng, bởi sự yêu thương và bình an của người. Con nguyện xin cho sự tha thứ cho những chương trình sâu thẳm của con. Nguyện sự tha thứ cho tất cả những người, những nơi và những sự kiện đã tạo tác nên cảm xúc và suy nghĩ này. Tôi cảm ơn bạn. Tôi yêu thương bạn. Tôi xin lỗi bạn. Làm ơn hãy tha lỗi cho tôi. Tâm thức thiên liêng Siêu thức xin hãy xem xét cội nguồn của những cảm xúc và suy nghĩ này của con. Xin người hãy tìm ra những chương trình sâu thẳm nhất trong con đã tạo tác nên thực tại này. Xin người hãy giúp con có giải pháp hoàn hảo nhất, nguyện theo thiên ý người. Xin người hãy chữa lành cả những mối liên kết của con, của tổ tiên con, nhiều đời, nhiều kiếp. Từ khởi thủy sáng tạo có liên quan đến sự việc này. Nguyện xin người chữa lành để con được sống trong giây phút hiện tại và được dẫn dắt bởi ánh sáng, bởi sự yêu thương và bình an của người. Con nguyện xin cho sự tha thứ cho những chương trình sâu thẳm của con. Nguyện sự tha thứ cho tất cả những người, những nơi và những sự kiện đã tạo tác nên cảm xúc và suy nghĩ này. Tôi cảm ơn bạn. Tôi yêu thương bạn. Tôi xin lỗi bạn. Làm ơn hãy tha lỗi cho tôi tâm thức thiên liêng siêu thức xin hãy xem xét cội nguồn của những cảm xúc và suy nghĩ này của con xin người hãy tìm ra những chương trình sâu thẳm nhất trong con đã tạo tác nên thực tại này. Xin người hãy giúp con có giải pháp hoàn hảo nhất, nguyện theo thiên ý người. Xin người hãy chữa lành tất cả những mối liên kết của con, của tổ tiên con, nhiều đời, nhiều kiếp. Từ khởi thủy sáng tạo có liên quan đến sự việc này. Nguyện xin người chữa lành để con được sống trong giây phút hiện tại và được dẫn dắt bởi ánh sáng, bởi sự yêu thương và bình an của người. Con nguyện xin cho sự tha thứ cho những chương trình sâu thẳm của con. Nguyện sự tha thứ cho tất cả những người, những nơi và những sự kiện đã tạo tác nên cảm xúc và suy nghĩ này. Tôi cảm ơn bạn. Tôi yêu thương bạn. Tôi xin lỗi bạn. Làm ơn hãy tha lỗi cho tôi. Tâm thức thiên liêng Siêu thức xin hãy xem xét cội nguồn của những cảm xúc và suy nghĩ này của con. Xin người hãy tìm ra những chương trình sâu thẳm nhất trong con đã tạo tác nên thực tại này. Xin người hãy giúp con có giải pháp hoàn hảo nhất, nguyện theo thiên ý người. Xin người hãy chữa lành cả những mối liên kết của con, của tổ tiên con, nhiều đời, nhiều kiếp. Từ khởi thủy sáng tạo có liên quan đến sự việc này. Nguyện xin người chữa lành để con được sống trong giây phút hiện tại và được dẫn dắt bởi ánh sáng, bởi sự yêu thương và bình an của người. Con nguyện xin cho sự tha thứ cho những chương trình sâu thẳm của con. Nguyện sự tha thứ cho tất cả những người, những nơi và những sự kiện đã tạo tác nên cảm xúc và suy nghĩ này. Tôi cảm ơn bạn. Tôi yêu thương bạn. Tôi xin lỗi bạn. Làm ơn hãy tha lỗi cho tôi